Ok, hello, xin chào tất cả anh em nhé Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với lại video clip tiếp theo của Tấn Sài Gòn Đấy, thì à, trong clip này thì mình sẽ test cho anh em xem về cái độ hiệu quả Khi anh em sử dụng cái dòng máy cao cấp CAC 700 đi đánh bài liêng như thế nào anh em nhé Đấy thì về cái dòng máy CAC 700 này nó chính là một dòng máy đánh bài cao cấp nhất hiện nay trên thị trường. Anh em có thể nhìn thấy ở đây. Con máy đánh bài này thì hình thức của nó là giống như một con iPhone 8 Plus. Đó anh em nhìn hình thức rất là đẹp này. <coughs> Đấy một hộp đầy đủ của nó thì à, cũng không có gì nhiều. Có một cái bộ tai nghe siêu nhỏ để kết nối vào máy khi anh em đi chơi sử dụng anh em nhé. Đấy hình thức của nó thì như anh em nhìn thấy. Không khác gì một con máy iPhone 8 Plus chính hãng rất là ok thì khi anh em sử dụng con máy đánh bài này anh em có thể lắp sim vào nghe gọi hoàn toàn là bình thường đấy là cái thứ nhất cái thứ hai ấy, là một con máy đánh bài này anh em có thể là chơi được các cái trò chơi liên quan đến bài lá ví dụ như là sâm lốc ba cây liêng bài cào đấy phẩm phỏng chắn rất là nhiều đấy anh em có thể thấy rất là ok anh em có thể nhìn thấy đây thì một con máy này thì anh em có thể mua cho mình tối đa là ba trò anh em nhé đấy mua tối đa là ba trò thì bất kỳ một cái trò nào liên quan đến bài lá anh em mua về máy anh em chơi đấy lưu ý một cái điều là khi anh em đã mua về rồi thì anh em không thể xóa trò chơi đấy đi được và một máy anh em chỉ mua tối đa được ba trò đấy và khi anh em đã mua hết đủ ba trò rồi thì anh em không thể mua được trò mới anh em nhé đấy thì còn ở trong clip này thì ờ, như ở đầu video mình đã có nói là mình sẽ test cho anh em cùng xem về độ hiệu quả chuẩn xác đấy khi mà anh em đi sử dụng cái máy đánh bài này để chơi trò chơi liêng đây cho anh em cùng xem thế anh em muốn đăng nhập vào game anh em cần bấm mã cho mình đó chính là thăng 2580 thăng đấy thì khi nó đã bấm mã như thế này rồi nhá khi bấm mã như thế này rồi anh em bấm đăng nhập này thì nó sẽ hiện lên một cái giao diện như thế này đấy hiện lên một cái giao diện như thế này anh em bấm vào phần trò chơi sảnh giúp mình thì nó sẽ có các cái trò chơi ở đây thì mỗi trò chơi nó sẽ có một cái mã khác nhau đấy anh em có thể nhìn ví dụ như ở đây trò chơi liêng cái mã của nó sẽ là bài 3027 đấy 3027 anh em muốn mua trò chơi này anh em chỉ việc kết nối wi-fi anh em chỉ việc kết nối wi-fi nhé anh em bấm vào chữ mua là ok còn mình test cho anh em thì mình sẽ bấm vào cho anh em này chữ thử này đấy test cho anh em thì bấm vào chữ thử thì nó sẽ hiện lên một cái mục cài đặt như thế này đấy tất cả cái phần cài đặt ở đây mình sẽ chỉ cho anh em luôn đó phần thứ nhất đó là phần chọn lựa mã chơi cái phần này là phần chọn chế độ báo anh em nhé thì khi anh em mỗi trò chơi ấy, thì nó sẽ có một chế độ báo khác nhau cho anh em ví dụ như đây khi đi chơi liêng thì anh em sẽ có sử dụng hai cái chế độ báo mà anh em hay dùng nhất chế độ báo thứ nhất đó là chế độ báo số 5 này đấy chế độ báo số 5 này cái chế độ báo thứ hai là một cái chế độ báo khác lát mình sẽ chỉ này ở cái chế độ báo số 5 này nó sẽ là chế độ báo trụ nào lớn nhất cho anh em nhà nào lớn nhất đấy rất thích hợp anh em đi đánh ẩm tẩy anh em đi đánh ẩm tẩy mà anh em biết nhà nào lớn nhất ấy, thì anh em đánh ẩm rất là dễ đấy cái phần cài đặt thứ hai là số người số người thì anh em tùy chỉnh số người sân chơi của anh em mình để mặc định ở đây là bốn người và phần cuối cùng là chế độ âm thanh này chế độ âm thanh này thì khi anh em đi chơi anh em sẽ đeo cái tai nghe kỹ thuật số CAC 325 đấy là tai nghe ờ, siêu nhỏ của nó còn mình test thì mình để chế độ loa để anh em cùng nghe cho rõ sau đó mình bấm bắt đầu trò chơi thì khi anh em đi chơi là anh em phải đưa được bài của nó vào đấy phải đưa được cái bài máy này vào sử dụng thì anh em mới có thể sử dụng được còn đâu ấy thì là tất cả các cái loại bài triệu khác thì là không sử dụng được anh em nhé bài thì có rất là nhiều loại cho anh em lựa chọn ví dụ như là hai ca xanh hai ca trắng đô la kim cương đấy rất là nhiều loại cho anh em lựa chọn này ví dụ như là khi mình chơi này mình bắt đầu trò chơi này thì cái mắt camera nó sẽ nằm ở khu vực này cho anh em anh em gióng ra một cái khoảng cách khoảng 30 cm này đấy đặt xuống này máy báo máy báo một tức là sao máy báo một tức là nhà số 1 sẽ là nhà lớn nhất cho anh em đây đấy máy báo một thì nhà số 1 sẽ là nhà lớn nhất chia cho anh em này đó anh em có thể thấy được luôn ở đây bài số 1 ở đây là 8 điểm lớn nhất cho anh em còn các cái bài còn lại này 7 điểm đấy máy báo thì nó cực kỳ là chuẩn xác cho anh em không có thể sai được anh em nhé đấy chỉ có là anh em đặt bài sai thôi chứ máy báo thì không thể sai được đấy máy sẽ báo giúp cho anh em là biết được nhà nào lớn nhất nhà nào ấy thì đánh rất là ok là ví dụ đây máy báo 3 nhà số 3 này sẽ là nhà lớn nhất này chia cho anh em này <coughs> đó bài số 37 điểm vẫn lớn nhất ở đây đấy đấy là cái chế độ báo đầu tiên mà anh em đánh liêng hay đi sử dụng rất là thích hợp cho anh em là đi đánh ẩm tẩy đó là chế độ báo nhà là lớn nhất cho anh em và một cái chế độ báo khác đó chính là chế độ mà bỏ lá đây chế độ bỏ lá để bài anh em được bài lớn nhất anh em bấm vào phần chọn lựa mã chơi này đây chọn lựa mã chơi anh em bấm vào đây kéo xuống đấy kéo xuống anh em chọn cho mình là chế độ 68 thì cái chế độ 68 này là chế độ uh, bỏ lá để bài anh em được bài lớn nhất đấy ví dụ như là mình làm cái mình làm cái thì mình chỉ cần đặt này máy báo hai thì khi mình làm cái mình bỏ đi hai lá sau đó mình chia đấy thì bài của mình sẽ là bài lớn nhất anh em nhá đó anh em thấy không bài mình 7 điểm sẽ là lớn nhất ở đây 7 9 rô rất là ok ví dụ như bài này cũng 7 điểm nhưng mà 7 6 rô sẽ bé hơn bài mình nhá đấy các cái bài còn lại này rất là ok hoặc là ví dụ như là nhà khác làm cái đi nhiều anh em thắc mắc là nhà khác làm cái thì làm cách nào để mình lấy được cái bài lớn về mình mình sẽ ví dụ như là nhà số 3 này làm cái này khi mình đặt bài này nhà số 3 làm cái khi mình đặt bài máy báo 4 thì mình bỏ đi hai lá một hai anh em thấy không mình bỏ đi hai lá sau đó mình chia từ nhà số 3 thì bài của mình sẽ là bài lớn nhất ở đây đấy anh em thấy không bài 19 điểm lớn nhất trong đây hai cái bài số 3 và số 4 đây thì là 8 điểm đấy rất là ok này bất kỳ một nhà nào làm cái anh em đều có thể lấy được bài lớn nhất về mình hoặc ví dụ như nhà số 4 này làm cái đi mình sẽ lấy ví dụ là nhà số 4 này làm cái này đấy ví dụ như nhà số 4 làm cái mình đặt này 7 7 <coughs> thì anh em bỏ đi cho mình 6 lá này 1 2 3 4 5 6 đó sau đó anh em chia từ nhà số 4 này thì bài của mình sẽ là bài lớn nhất anh em thấy chưa bài của mình là 5 điểm nhưng mà 5 astro sẽ lớn nhất còn bài này 5 nhưng mà 5 10 rô sẽ bé hơn bài mình đấy anh em thấy được cái độ hiệu quả chuẩn xác của nó chưa đấy nên là anh em nào mà muốn tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm này thì có thể là liên hệ trực tiếp đến số hotline trên màn hình cho mình hoặc là đến trực tiếp cơ sở bên mình để được trải nghiệm về sản phẩm anh em nhé. Bên mình thì có hai cơ sở, cơ sở một là ở bến xe Mỹ Đình Hà Nội, cơ sở 2 là ở quốc lộ 13 Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Anh em đến nơi alo đến số hotline trên màn hình cho mình sẽ có người ra đón anh em dẫn anh em vào trong cơ sở và cho anh em trải nghiệm trực tiếp về sản phẩm luôn còn anh em nào ở xa đấy thì uh, có thể là bên mình sẽ gửi hàng cho anh em là qua xe khách hay qua bưu điện thì khi nhận hàng anh em được phép kiểm tra hàng sau đó thanh toán tiền rất là ok thoải mái cho anh em thì cuối video mình đã cảm ơn là anh em đã theo dõi hết video của mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo